Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 26 Chỉ quy tịnh độ chính là sách Thiền chẳng ra thiền, tịnh chẳng ra tịnh Cũng có thể khiến cho người không có tính tâm gieo thiện căn Mà cũng có thể làm cho người thật sự niệm Phật bứt bỏ tính nguyện Thiền căn được gieo trong tương lai Nhưng tính nguyện bị vứt bỏ là trong hiện tại Người có đầy đủ con mắt quyết chặn lưu thông Tác giả đã từ xưng là thiền tình Mà chẳng chịu y theo tông chỉ Chân thật của tịnh độ Đáng than tột bậc Những kẻ đề xướng tịnh độ hiện thời Phần nhiều mang thứ chi kiến ấy Rất sợ người khác bảo mình chẳng hiểu thiền Đến nỗi trở thành kết quả Mất sạch lợi ích thật sự cả thiền lẫn tình Ngày mùng 8 tháng 9 Lá thư số 250 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 27 Hai bức thư tôi đều nhận được cả Đừng lo Trước khi viết phiếu gửi Nga Mi Chí Tôi phỏng đoán bội gối là năm bộ do tính gửi một trăm bộ về núi Nga Mi nên ghi là hai mươi gối. Về sau, do sách nặng, mỗi gói chỉ có bốn bộ. Một trăm bộ dành cho núi Nga Mi, còn thiếu hai mươi bộ. Vì thế, lại bảo gửi năm gói nữa cho đủ số một trăm. Ngoài ra, đều chẳng cần gửi thêm nữa. Hơn nữa, bức hình Phật do ông Vương Kính Hồ vẽ Trước đây đã gửi cho hãng ngoài quốc nghĩa tỷ của ông Vương Hiệu Hy và đã gửi thư cho báo Phật học xã biết yêu cầu họ hỏi ý ông ta. Ông ta lại muốn gửi sang núi Nga Mi để kết duyên nên tôi gửi thẳng sang nhà ông ở thành đô chắc đã nhận được rồi. Hãy nên bỏ người canh cửa sai người ấy gửi thư báo tin đã nhận được để ông ta khỏi mong ngóng thời minh núi nga mi chẳng thiếu cao nhân nhưng tấm bia sắt ở điện mộc bì đã được dựng từ thời gia tỉnh cho đến nay thật khiến cho người ta đau lòng sự thánh khâm ghi chép đúng là coi mình như lãnh tụ của tăng chúng toàn quốc chép lại hết bài văn trên tấm bia sắt Dạo cho Vương hiệu Hy gửi đến Bên cạnh mỗi chữ chuyện Còn ghi âm theo lối chữ khải Vẫn chẳng biết đấy là bài văn bán bộ Phật Pháp Vì Tăng đúc tấm bia sắc thọ ấy Còn được ghi tên trong huyền chí Vì Tăng ấy cũng chẳng biết là bài văn ấy bán bộ Phật Pháp Nay nói với ông vì sợ những kẻ vui chi cho là hủy hoại di tích xưa nếu nay Huế được bài văn hủy bán Phật Pháp suốt 400 năm ấy Thì thật là chuyện vui sướng lớn lao Vẫn mong ông nói rõ nguyện do với đại chúng núi Nga Mi Ngõ hầu những kẻ mù quáng chẳng đến nổi Chỉ là hủy hoại di tích cổ vậy Ngày 21 tháng Giêng Lá thư số 251 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 28 Nhận được thư hôm qua Cũng ngăn mừng cho nhân dân vùng Quảng An Những huấn từ dành cho các trường học Do ông đã soạn đều khế lý, khế cơ Nhưng nếu để giáo huấn rộng rãi Chớ nên không lấy nhân quả làm tiền đề Từ khi Trình Châu bài xích nhân quả trở đi nhà nho đều chẳng dám bằng đến nhân quả. Một là cố dự thói xấu hiền, kéo bè tụ đảng, những người cùng ý kiến để công kích cả khác ý kiến. Hai là cái tâm lén lút mong ngóng được tiếng thuần nho, được thời trọng văn miếu, đến nỗi chỉ quốc, chỉ dân, chỉ gia, chỉ tâm đều không có căn bản. Cái thối phế kinh điển Phế luân thường Giết cha, giết mẹ Trong thời gần đây Đều do học thuyết bài xích nhân quả tạo thành Nay thì coi Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, Châu, Khổng Đều thua kém người Tây Phương Hả nên sợ bị kẻ cố chấp công kích Mà chẳng dám nói ra Những thói xấu kết chặt khiến cho người nghe vẫn chẳng biết được bí quyết thật sự để chữa lành bệnh há chẳng đáng thương xót lắm ư mùng 8 tháng 8 pháp sư đức sâm rời đất tô sang thăm viếng mấy nơi ở giang tây như cụ giang lô sơn các an tới ngày 25 mới tới huyện cám tỉnh lì giang tây mẹ thầy ấy vẫn còn khỏe mạnh Điền Quán Âm Chùa Thọ Lượng đã xây xong Có thể xếp tăng chúng yên cư tu hành được rồi Ước chừng trước rằm tháng 10 Chắc thầy ấy sẽ chứ về đất Tô Gần đây ông hứa chi tình cùng tới báo quốc đợi thầy Đức Sâm trở về quan sẽ xuất quan nhưng vẫn ở báo quốc Năm tới sau khi cụ hoa chí được in ra sẽ quyết định chuyện đi hay ở Nay gửi cho ông hai gối Tịnh đồ ngũ kinh Mười gối Niệm Phật khấn từ Một gối hãm sơn niên phổ Một gối Viễn công văn sao Mười gối Tò hoa chí quả Ba gối An sĩ toàn thư Ba gối Quán âm tùng Năm gối Tịnh nghiệp chỉ nam Năm gối Nhân sanh chỉ tân một gối sức chung tăng lương một gối liễu phàm tứ huấn ba gối gia ngôn lục tổng cộng là 45 gối để giúp cho ý nguyện giáo hoa dân cao cả của ông ngày 21 tháng 9 Lá thư số 252 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 29 Nhận được hai lá thư Cũng ngăn cảm thắng Công ước bào giáp thật hay Tiếc rằng các huyện trưởng trong cả nước Chẳng chú ý đến chuyện này Mùng 7 tháng này Thầy Đức Sâm đã trở về Đầu tháng 9 Ông hứa chị tình tới đây Thầy Minh Đạo bị bệnh đã lâu Đã qua đời vào 2 giờ rưỡi sáng Ngày 19 tháng này Ngày 21 chuyện linh cụ tới Linh Nham Ngày 25 đưa đi hỏa thiêu Đưa cho vào tháp phổ đồng chùa Linh Nham Đã nhận được 60 đồng rồi Sẽ dùng làm chi phí ấn tống kinh sách Lần này nếu có đại họa Quá thật quan chẳng có ý nghĩ về chuyện Vì già bệnh, sợ lành Chẳng thể về chuyển Đừng nói chi quan chẳng về chuyển Ngay cả thầy Đức Sâm Ông hứa cũng chẳng về chuyển Vì nếu quan ra đi Chùa Báo Quốc liền bị bỏ hoang Không có người duy trì Huống chi Mấy chục vạn người ở Tô Châu Đều chẳng bỏ đi Sao tăng đồ chúng ta Lại sợ chết bỏ đi Càng gây thêm kinh hoàng lớn lao Cho người đất Tô Năm Dân Quốc 21 1932 Tù Châu cũng gặp nguy Mười phần hết bảy phần bỏ đi Vẫn có người nhất quyết không bỏ đi Phàm những người lánh nạn Đều gặp nạn cướp bóc Còn người chẳng lánh nạn Lại an nhiên không tai ương hoạn nạn Có mấy nơi gửi thư mời quan sang chỗ họ quan trả lời nếu gặp nguy hiểm so ra bị trúng bom chết sẽ tốt đẹp hơn ôm lòng lo lắng sợ hãi bị cướp bóc trên đường đi trong suốt một thời gian dài nhiều lắm nếu lần này chiến sự nổ ra sẽ lấy chuyện không di chuyển đi đâu cả để tự giữ mình ai nấy đều khó tránh khỏi cái chết rong ruổi gian nan linh đinh mà chết thì chẳng yên vui bằng ở yên không dời động mà chết. Hiện thời, chuyện hoàng hóa xã đều giao cho quan đảm nhiệm, tùy phần, tùy sức mà làm, chọn chẳng mong mộ duyên, khuyến hóa rộng rãi, khiến người ta đâm chán, giấy lòng ngờ quan tham tiền. Mong hãy yên lòng đừng lo tạm giới không yên chỉ có Tây Phương Cực Lạc là nơi nên dời về Ngoài ra không một nơi nào khác đáng để dời về cả Hiện thời quan không xuất quan để bất bị làm phiền Bởi chuyện giảng diện các nơi Từ nay về sau Nếu không có chuyện gì quan trọng Đừng nên gửi thư đến nữa Để đôi bên khỏi phải nhọc lòng Lá thư số 253 Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 30 Trước kia Sư Thánh Khâm đến đây Cầm theo thư ông và 20 đồng Hai chữ cúng dường tôi nào dám nhận Liền gửi cho ông mười mấy gói sách Như khuê phạm vân vân Để mong hữu ích cho quý sứ Hiện tại Pháp yếu ma mạnh kẻ thông minh phần nhiều theo về phái của gà ít hắn ta ôm lòng thành kiến cách mạng nhưng do chưa nắm được đại quyền nên chưa thể mãn nguyện nếu nắm được đại quyền ắt sẽ lập tức tiến hành đuổi tăng đoạt tài sản để làm tổ nghiệp vĩnh viễn cho quyến thuộc của hắn những ông tăng bị xua đuổi ở những nơi khác sẽ được phân phối về các chùa làm công cụ chống đỡ mặt ngoài cho hắn. Hàng người như vậy há nên cùng bàn bạc làm việc chung ư? Quan vốn biết chuyện trong pháp môn khó thể duy trì, vì thế chẳng làm chủ chùa miếu, chẳng thâu nhận đồ chúng. Nay đã già rồi, hết thảy mọi chuyện đều chẳng can dự. Do ông chẳng biết nguyên do nên phải nói đại lược Chuyện ánh chụp là chuyện nhỏ nhặt nhất trong những chuyện vùng vặt Hòa thượng Thánh Khâm đã cầm đi rồi Hả nên bảo Thánh Khâm ứng tiền ra trả trước Ông sẽ trả lại cho thầy ấy sau Huống chi ông đã gửi tới 20 đồng Dẫu quan hẹp lượng Lẽ đâu lại có cử chỉ Chẳng điếm xỉa tình người như thế Ông nói lời này cũng là chưa suy nghĩ kỹ càng đó thôi khiêm tốn quá đáng thì cũng gần như hủy bán vậy đối với hết thảy mọi người hãy đều nên hồn hậu đừng làm như thế lá từ số 254 thư trả lời cư sĩ quách hán nho thư thứ nhất phật pháp minh mông phàm vua sắc đất muốn liệu sanh thoát tử trong đời này Trừ tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương ra Chẳng có pháp nào khác có thể thỏa được nguyện ấy Cõi đời có bao nhiêu kẻ thông minh Đặc biệt thông đạt chuyên lấy việc nghiên cứu kinh luận Đại Thừa làm chí hướng, sự nghiệp Nhưng đối với Pháp giảng tiền viên đốn nhất này Lại ngược ngào xem là Pháp thiển cần chẳng chịu tu tập ấy là vì họ chỉ chú ý nơi lý tánh sâu màu, không xét kỹ Phật lực chẳng thể lường được. Vì thế, bỏ Phật lực để cậy vào từ lực, tự phụ là đại thông gia, rốt cuộc đến nỗi chỉ được cái danh, hiểm khi được cái thật. Đâm ra, nhường cho kẻ ngu phu ngu phụ, vô chi vô thức, vượt ngang ra khỏi ba cõi, cao đăng chính phẩm sen còn chính mình vẫn tự trầm luân trong biển khổ sanh tử Không thoát khỏi được Há chẳng đáng buồn lắm ư Ấy là căn bệnh chung Của đại đa số người học Phật Trong thế gian này quan túc nghiệp sâu nặng sinh ra mới được 6 tháng Liền mắc bệnh mắt Suốt cả 6 tháng Không mở được mắt Trừ lúc ăn ngủ ra Thường khóc suốt ngày đêm Do nhân duyên ấy Mắt chẳng bằng người khác Sau này xuất gia Được thấy pháp môn tịnh độ Liền chuyên tâm nơi một chuyện này Nếu có ai Chẳng có tôi là hạng tầm thường ngu dốt Thì đều đem những điều này nói với họ Nếu ai tự phụ là đại thông gia Cũng mặc cho người ấy làm đại thông gia Ông muốn quy y hệ có chí mong liệu sanh tử thì được chứ nếu muốn làm đại thông gia thì chẳng được này đem đầm đáp lạc đặt cho ông pháp danh là huệ dung nghĩa là nương theo chiến huệ của phật do nơi pháp môn tịnh độ này mà dung hồi quán thông hết thầy các pháp khiến cho hết thầy mọi người từ chỗ dạng ước mà nhập đạo để khổ đến nỗi than thở Ngày đã xế chiều mà đường vẫn còn xa Nay tôi gửi cho ông mấy loại sách Hãy đọc sẽ biết rõ cội nguồn của Pháp môn tịnh đồ Tịnh đồ ngũ kinh, thập yếu phải đặc biệt chú ý Đối với lời tựa của quan Viết cho những sách ấy Cần phải nên dốc lòng tin tưởng Trở nên vì văn chương không tao nhã Trôi chảy mà xem thường Đối với kinh ấy, sách ấy Tin cho tột bậc sẽ đáng gọi là đệ tử thật sự của Đức Phật Có thể từ lời, lời người Đang trong lúc nguy hiểm khốn lường này Nhằm lúc không có pháp gì cứu được Mà bỏ một pháp này Thì Phật cũng chẳng thể lập được cách nào khác Xin hãy đọc kỹ quan một lực không đủ xin đừng thường gửi thư đến để khỏi bị nhọc nhằn ngày 20 tháng 6 năm Bính Tý 1936 Lá thư số 255 Thư trả lời cư sĩ Quách Hán Nho Thư thứ hai Đề xướng Phật học Hãy nên lấy dư vẹn luân thường Chọn hết bổn phần Dứt lòng tà, giữ lòng thành Đừng làm các điều ác Vâng giữ các điều lành Làm gốc Làm được như thế Thì Pháp thế gian lẫn Pháp xuất thế Đều chẳng trái nghịch Nếu không Đối với danh giáo còn là tội nhân Nào không học Phật Để mong liệu sanh thoát tự ư Đừng làm các điều ác Vâng làm các điều thiện Đấy chính là giới đại lược trong giới kinh nhà Phật Văn xương âm chất văn Trích dẫn câu này Người ta chỉ biết âm chất văn có câu này Chẳng biết lai lịch của nó sâu xa như thế Điều phải nên chú trọng của người học Phật Trong đời mạt là biết nhân quả và tu tịnh độ Bởi lẽ biết nhân quả sẽ chẳng dám lừa mình dối người làm chuyện thương thiên hại lý Tổn người lợi mình Tu tịnh độ thì tuy là phàm phu đầy dẫy chiền phược Vẫn có thể cậy vào Phật từ lực để vặn sanh Tây Phương Các pháp môn khác đều phải đoạn hết sạch phiền não Tức kiến hoặc và tư hoặc trong tam giới Mới có thể liễu sanh thoát tử Nếu không dù đại triệt đại ngộ có đại trí huệ đại biện tài hiểu được quá khứ vì lai muốn đi liền đi muốn tới liền tới vẫn chẳng thể liễu được huống là kẻ đầy giấy phiền não ư giảng tịnh độ thì phải nói cặn kẽ đạo lý tịnh độ là pháp môn đặc biệt trong phật pháp là đạo để hạ phàm lớn thượng thánh cùng tu chúng sanh đề mạng chẳng biết chẳng tu pháp này thì chỉ gieo được thiền căn trong đời vị lai chọn khó thể thoát luân hồi trong đời này vân vân kinh địa tạng nói nhân quả khá rõ ràng rộng rãi chú dạy kinh ấy chỉ có sách khoa chú là đáng xem dương châu tàng kinh viện có khắc sách địa tạng khai mông chẳng đáng xem bởi lẽ nguyên bản đã không hay lắm lại bị kẻ không thông hiểu sửa chữa nên càng kém hay hơn mười mấy năm trước có người tặng bạn chú dạy kinh ấy cho quan quan bảo kệ ấy hãy cầm đi vì quan chẳng dám tặng lại cho người khác nay gửi cho ông cuốn khoa chú do quan còn giữ được bản này chú dạy rất rõ ràng tường tầng do chưa đủ để xếp thành một bưu kiện nên đem bằng chú giải hiếu kinh do một đệ tử đã tặng cho quan bỏ thêm vào người này học rộng nhưng ham danh vì thế khi chú giải đã chú chồng diễn giảng cho thật rồng nhưng dùng sách ấy để làm tài liệu tham khảo thì cũng chẳng phải là vô ích còn kèm thêm hai cuốn tình đồ ngũ kinh nếu đọc kỹ hai lời tựa và đề bạc của quan in ở đầu sách và cuối sách thì đề xướng Phật học sẽ chẳng đến nỗi bỏ pháp môn cậy vào Phật lực đề cao pháp môn cậy vào tự lực vậy lại gửi cho ông một gói vô lượng thọ kinh tùng bài tụng ấy tuy chưa thể hiến lộ triệt để ý nghĩa của kinh nhưng có thể làm chờ duyên cho kẻ sơ cơ thiền sư đạo xước đời tùy suốt đời chuyên hoàn truyền tịnh độ giảng ba kinh tịnh độ gần hai trăm lượt đủ biết trong một năm ngài giảng bốn năm lượt chẳng nề hà trùng lập chỉ mong ai nấy đều hiểu rõ người đời nay ắt chẳng chịu giảng trùng lập nhiều lần như thế cổ nhân lấy lợi người làm gốc người đời nay lấy cầu danh làm gốc nếu chuyên giảng tịnh đồ Chắc người ta sẽ coi thường Vì thế chẳng chịu chuyên tin dốc sức Nơi một Pháp Ngày mùng 5 tháng 6 Lá thư số 256 Thư trả lời cư sĩ thời nhược Trước kia lần bá thao Nói ông muốn thịnh 50 bộ quán âm tùng Do vậy tôi bảo Trung Hoa Thư Cục Thay mặt tôi gửi cho ông tám gói Tức là 56 bộ Sau đấy do đường bưu điện không thông Hoặc sách bị chớ ngại Vì nhà in không giao ra Hoặc bị chậm chề giữa đường Này chắc ông đã nhận được rồi Ba bốn ngày hôm trước Lần ba thao tới đây Giao món tiền ba mươi mấy đồng Trong chốc lát tôi không nhớ rõ Sợ là ba mươi sáu đồng Nói hai mươi đồng dùng để thịnh quán âm tùng Cứ một trăm bộ quán âm tùng là ba mươi bốn đồng Mỗi gói sách đều được thư cục gửi bảo đảm Như vậy thì tốn thêm hai cách Để người trường hợp người giao sách làm ăn cậu thả Không gửi bảo đảm thì không xong Hết sạch hai mươi đồng rồi Hôm nay gửi cho ông Văn sau An Sĩ Toàn Thư thọ khang bảo giám học phật thiện thuyết di đà kinh bạch thoại giải khuê phạm cảm ứng thiên trực giảng vân vân tổng cộng 13 gói cũng chẳng cần phải tính tiền là bao nhiêu do quan thấy người đất tầng suốt mấy năm qua do đường bưu điện bị cách trở chẳng thể gửi sách để người quê tôi được nghe phật pháp thật là một điều ấy nấy lớn lao Gia ngôn lục đã hết Vì thế chỉ gửi được một hai cuốn Đợi đến lần in thứ hai vào tháng 11 Hoặc lần in thứ ba vào tháng chạp Tôi sẽ gửi thêm mấy gói nữa Năm ngoái ông đã cày lần bá thao truyền thư xin quy y Thư ấy tôi chưa nhận được Nay viết bổ sung pháp danh là Huệ Thái Ấy là vì hết thời gian thuận tiện Xuân sẻ thì là điểm tốt lành Thái là nghiệp tiêu chí rằng Chứng tận phước dày Phàm muốn học Phật ắt phải học thành bậc hiền thiện trước đã Nếu chẳng giữ vẹn luân thường Trọn hết bổn phần Dứt lòng tà Giữ lòng thành Đừng làm các điều ác Vâng giữ các điều lành Thì vẫn là tội nhân trong thế gian Vĩ như kẻ ghẹ chốc lỡ đói làm sao hầu hạ thiên đế cho được Vì vậy trước hết phải lập nền tảng từ luân thường Để làm cái gốc học Phật Xin hãy đọc kỹ văn sao Gia ngôn lục thì hết thảy những cách tự lời Lời người sẽ đều có thể biết rõ Lá thư số 257 Thư trả lời cư sĩ Lương Huệ Đống quan nay đã già cả tinh thần chẳng đủ lại còn ba bộ xương chí phải cấp bách sửa chữa không thể trì hoãn được nên đã sớm cự tuyệt hết thảy do ông có lòng thành nên viết đại lược cho ông mấy câu đặt pháp danh cho em trai ông và hà ảnh tây lương trụ pháp danh là huệ trụ hà ảnh tây pháp danh là huệ tây nghĩa là đập chí dốc lòng tu trì pháp môn tịnh độ tự lời lời tha giống như trù chống trời như vầng trăng sáng người trời tây vậy những điều khác đã nói tường tầng trong một lá thư trả lời khắp từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa có gửi cũng không trả lời ngày 25 tháng 7 Lá thư số 258 Thư trả lời cư sĩ Chương Thự Tiêu Thư thứ nhất Xem bài thơ bà đã làm Thanh điều, ý tưởng Quả thật chẳng kém cổ nhân Nhưng chỉ là thơ của thi nhân Nỗi niềm, tình tự sầu oán Tựa hồ mang hơi hướng của kẻ Chọn chưa hề nghe đào Nếu quan đề từ cho tập thơ của bà sẽ trở thành cùng một loài nhân vật như bà. Bà đã có huệ căn ấy, nỡ nào để nó bị tiêu diệt, mòn mỏi bởi bi oán. Hết thầy chúng sanh đều có Phật tánh, ta đã có Phật tánh, lại mặc kệ cho phiền não che lấp, chạy bao kiếp chẳng tỏ lộ được ư. Hãy nên chuyển nỗi niềm sầu oán ấy thành nỗi niềm tha thiết niệm Phật thì sống sẽ dự vào bậc thánh bậc hiền khi mất sẽ dự vào liên trì hải hội nếu thật sự có tốt căn sẽ chẳng phụ lời quả trách này của lão tăng lá thư số 259 thư trả lời cư sĩ chương thừa tiêu thư thứ hai nhận được thư tôi khốn ngăn mừng vui an ủi chỉ vì gặp đúng dịp thiện tính xa gần lên núi phô đà dân hương Công việc bận biểu đành chịu lỗi chẳng thể trả lời ngay Nói chung người thông minh đa phần đều kiêu ngạo Tự cho mình là đúng Chẳng chịu nghe người khác vợ trách quan thẹn mình thiếu học vấn đạo đức chẳng thể tạo lợi ích mảy may gì cho cõi đời do vậy chỉ mang ý nguyện làm hòn đá nơi núi khác Tôi muốn giống như hòn đá mài thô ráp Để mài dũa vàng rồng tươi đẹp Khiến cho vàng ấy được trở thành vật báu trong cõi đời Do vậy ba lần gặp gỡ Chẳng hề dùng lời khen ngợi để khích lệ bà Chẳng dùng tình cảm thông thường của người đời để khuyên nhủ Mà chuyên dùng Phật Pháp để chỉ dạy Lời lẽ trong thư và lời lẽ trong ba lượt gặp mặt đều quả trách khá gây gắt. Ngỡ từ nay ác bà chọn chẳng thèm hội tới nữa. Nhưng qua những điều giải bày trong thư cho thấy bà sanh lòng khá cảm kích. Độ thấy bà là người có túc căn sâu xa, thấy lý rõ ràng, chẳng tự cho mình là đúng, chịu nghe lời tốt lành nếu tận tình buông xuống được tập khí của hàng người có tài năng Và thổi hư huyễn của Âu Tây Giữ vẹn bổn phần, coi trọng luân thường Tận tùy thực hiện truyền giáo dục trong gia đình Để hết thảy hàng phụ nữ Được ngưỡng vòng khuôn mẫu tốt đẹp Lại còn sanh lòng tin, phát nguyện tự tu tịnh nghiệp, tự hành, dạy người Ngõ hầu cũng được giải thoát trở thành bậc mẫu nghi nơi khuê cát là bậc thầy gương mẫu cho nữ giới thì nước ta được hưng thịnh sẽ là điều chắc chắn nhưng lời lẽ của văn nhân phần nhiều là phù phiếm hời hợt nếu có thể chân thật làm đúng như những điều đã nói trong sách trong thơ thì những điều quan kỳ vọng trên đây nhất định sẽ được trở thành sự thật Hạm cao chuồng xa Thấy là nghì khác Chính là căn bệnh chung Của văn nhân lẫn người học đạo Hời hợt phù phiếm Cần biết rằng Đạo của Nghiêu Thuấn Chỉ là hiếu để mà thôi Đạo của Như Lai Chỉ là giới định huệ mà thôi Dẫu cho vạn thánh muôn vật nối tiếp nhau xuất hiện trong cõi đời cũng chẳng thể thay đổi chương trình một tí tí nào. Hiểu rõ điều này sẽ tự biết những kẻ thấy là người khác đều do trong tâm không có chủ ý chẳng phải là hàng pháp khí có thể tiếp nhận đạo mà ra. Trong Phật Pháp có vô lượng pháp môn nếu muốn cậy vào tự lực Thì để đặt được chỗ chỉ huy Nơi thiền, giáo, luật hay mật còn chẳng phải là dễ dàng Huống là sẽ do những pháp ấy mà chứng vô sanh Nhằm liễu sanh tự ư Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn thẳng tắc nhất Viên đốn nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, huyền diệu nhất Để làm cho khắp hết thảy thánh phàm Cùng được vãng sanh Tây Phương Liễu sanh thoát tử ngay trong đời này nếu chẳng gai mắt vì văn tự của văn sao Xin hãy đọc kỹ thực hành theo Rồi sau đấy mới đọc các chức thuật về tịnh độ của cổ đức Thì thế sẽ như trẻ tre Như nước từ nguồn thuận dòng đổ xuống Ý nghĩa lời thơ của bà thật hay Nhưng muốn khỏi bị chế bai là nói thiếu dịch Thì cần phải thực hành những sự ấy Nếu không nào phải chỉ là nói thiếu dệt mà còn là nói dối, nói đùa giỡn, nói gạt tam bảo. Hơn 40 năm, quan chẳng làm thơ nên chẳng thể hòa thơ được. Lá thư số 260, thư trả lời cư sĩ, chương thừ tiêu, thư thứ ba. Nhận được thư, biết lá thư lần trước vẫn chưa khiến bà chán ghét quan Thư lần này trừ những lời khen ngợi bất huệ quá lố ra Đều là những lời thật tình Một hơi thở ra không hít vào được Sẽ liền thuộc vào đời sau Lúc ấy dẫu tài cao tám đấu Học giàu nắm xe cũng vô ích Nếu chẳng sớm tu trì tịnh nghiệp cho kịp Đời tới lúc ấy mới biết Sống uổng cuộc đời này uổng đem thiện căn đà gieo trong đời trước phí sạch vào những thứ văn từ sáo rộng chẳng đáng buồn ư pháp môn tình đồ quý nơi thực hành nay đã biết như vậy hãy nên tùy phần tùy lực mà hành thì mới có lợi ích thật sự nếu chỉ nghiên cứu chẳng chịu trì thánh hiệu phật để mong gần là tiêu trừ nghiệp chướng tăng phước huệ xa là thoát tam giới để lên chính phẩm sen thì vẫn là tập khí của văn nhân có tập khí ấy mà muốn đạt được lợi ích chân thật là liễu sanh tử chứng vô sanh sẽ thật khó khăn muôn vàng nếu có thể phát đại bồ đề tâm trong lúc rảnh rỗi việc công truyền tư hãy thực hành hành chất phát niệm phật của ngu phu ngu phụ thì những chuyện như trong tương lai sẽ là bậc mẫu nghi trốn khuê cát là bậc thầy gương mẫu cho nữ giới và dự hội liên trì đích thân được Đức Phật thọ ký đều có thể đạt được. Xin hãy dốc hết sức nơi thân để thực hiện chẳng bê trễ những hành ấy, chẳng dám cố ý làm cho đùa bỡn, kẹo mắc tội với tam bảo. Thường nhớ chẳng quên những điều như thế thì may mắn lắm thay từ nay về sau đừng gửi thư đến nữa ước chừng sau một tháng rưỡi nữa quan sẽ sang Thượng Hải Lá thư số 261 Thư trả lời cư sĩ Chương Thự Tiêu Thư thứ tư Lúc bà gặp quan vào năm Dân Quốc 16 1927 quan mừng vì bà khả thông suốt có trí huệ lại có thể tiếp nhận được lời chỉ trích của người khác nên vẫn thường mong bà sẽ là người hướng dẫn tốt lành cho nữ giới đất Chiết Giang. Sau này chọn chẳng nghe tin tức gì, quan cho rằng do không có người nhắc nhở, duy trì thiện căn đã phát khởi tại phú Đà lại bị tiêu diệt rồi. Nhưng quan cũng chẳng muốn đa sự ép kẻ khác làm chuyện họ không muốn đến khi đọc tập thơ của bà ý tứ hoàn toàn chẳng tương ứng với đạo ấy do vậy mới khơi gợi dẫn dắt đại lược về sau thấy thư trả lời của bà thật an ủi thỏa lòng do vậy biết rằng nhập đạo đều có thời tiết nhân duyên Tờ hoàng phát xạ sang do bà đã gửi Vì bận biểu chẳng rảnh rỗi Nên chỉ xem những chuyện của bà họ Tăng Bà Tiết Phụ họ Khổng Và bà Ít Nọ cùng với bài Bác Thức Tứ tân Chủ Tùng Văn lần lý điều hay Nhưng câu chữ trong nhà thiền đều ý nằm ngoài lời Những câu văn trong bài Bác Thức Tứ tân Chủ Tùng Tự hồ có ý nghĩa văn nhân thông minh có thể mô phỏng nếu là lời vô nghĩa hoặc ý nghĩa tối tâm để đáp cho phù hợp với căn cơ của người hỏi đạo chắc chắn người đọc sách thiền chẳng thể dựa theo ý nghĩa của lời văn để hiểu được nếu thật sự có sở ngộ chẳng ngại gì đề xướng nêu tỏ nếu chỉ cày thông minh rồi mô phỏng thì trở nên viết bừa bãi như thế Điều này rất khác xa với giáo Phải thận trọng tột bậc Nếu thật sự niệm đến mức nhất tâm bất loạn Thì cũng có thể nhanh chóng hiểu được ý chỉ ấy Nếu chưa thật sự biết chớ nên hàm hồ Mạo nhận là bậc thổn gia Do có người gần đây thường ưa trộm tiếng Nên quan rất không muốn người khác Do vậy mà mắc tội Cho nên mới nói với bà Lá thư số 262 Thư trả lời cư sĩ Chương thừa Tiêu Thư thứ năm Buổi chiều tôi nhận được một gói hài ô tập Nhưng tiện bèn đọc đề mục Bài này cũng đã đăng trên tờ Hoàng Pháp Xạ Sang Của Pháp Sư Bảo Tịnh rồi Phần luận về Tần Thúy Hoàng có phần quá kịch liệt rất trái với chúng đạo phần ca ngợi tài năng của tần thủy hoàng có thể gọi là tinh mắt nhưng hoàn toàn suy tôn tần thủy hoàng xem chuyện đốt sách chôn nho sĩ là bản lành lớn thì đã nói quá lời hắn ta muốn ngu dân nên đốt sách chứ đâu phải vì sợ tà thuyết lừa gạt dân mà đốt sách nếu phàm là những tà thuyết đều đốt đi thì sẽ có công Đằng này hắn lại đốt những sách luận về chính trị, đạo đức Do hắn coi kinh dịch là sách bói toán Nên không xích vào loại sách bị đốt Thánh nhân nắm địa vị Người lành chấp chánh Kẻ ác sẽ bị cảm hóa theo Hắn đem chung những người chẳng hùa theo mình chỗ này hả nên đề cao cá người Còn hơn chẳng thể chôn sạch hết ư Cư sĩ tài lực có thừa Nhưng hàm dưỡng chưa đủ Chỉ mong sướng miệng một chốc Tròn biến thành kẻ cuồng Chẳng đối hoài tới chuyện Gây lầm lạc cho kẻ vô chi quan là kẻ sẽ chết trong sớm tối Vô ích cho đời Chỉ vì cư sĩ túc căng sâu dày nên tôi đặc biệt rèn dũa Chẳng biết cư sĩ có nghĩ như vậy là đúng hay chăng? Lá thư số 263 Thư trả lời cư sĩ Chương Thự Tiêu Thư thứ sáu Người thông minh trong thế gian Thường tự phụ thông minh Chẳng chịu chống lòng tiếp nhận Người khác chỉ trích Bà túc căng sâu dày Quả thật là nền tảng để tăng tiếng đức hành đọc thư bà khôn ngăn khâm phục những lời lẽ trong nhà thiền đừng nói là chưa ngộ giấu ngộ mà chẳng khéo biết căn cơ đến nỗi gây làm lạc cho người ta thì quả thực là tự mình chuốc hòa trước kia trong thời kỳ phật pháp của đức ca diếp phật chủ nhân núi bách trường do nói một câu chẳng khế cơ Đến nỗi đò thân làm trồn hoang 500 kiếp Tới đời đường Ở chức tòa của thiền sư Bách Trượng Hoài Hải Kể rõ chuyện ấy mới được thoát Do vậy biết rằng Quả báo của kẻ dùng lời lẽ nhà thiền Để làm trò đùa trẻ con Nhằm khoe tài nhạy miệng Đáng sợ tới cùng cực Cư sĩ chỉ thực hành lễ tùng Đời đến khi phàm tình thánh kiến Đều chẳng còn nữa Thì tất cả những lời đối đáp Ứng theo căn cơ trong nhà thiền Sẽ đều hiểu rõ ngay Dẫu đã hiểu rõ ràng Vẫn chẳng thể không thận trọng chuyện ấy Như lời nói trước kia Của chủ nhân núi Bách Trường Thật ra chẳng sai Nhưng vì đáp sai căn cơ của người hỏi Mà bị quả báo làm chồng hoang năm trăm kiếp huống gì lời đáp hoàn toàn sai lầm ư đối với món tiền 10 đồng tôi vẫn dùng để gửi cho cư sĩ những sách quan trọng nhằm mong sao những bậc anh hiền chốn khuê cát đất ninh ba sẽ cùng được gọi nhuần sự giáo hóa của phật đông người ít sách làm sao gửi chọn khắp được vì thế lại gửi một gói gồm 500 tờ, một bức thư trả lời khắp để học sinh trong nhà trường mỗi trò có được một tờ. Được cư sĩ diện thuyết, bọn họ ắt sẽ vui vẻ noi theo. Nếu thoạt đầu mở trường dạy học cho nữ sinh mà chỉ chú trọng tiền vốn và cầu lợi thì lợi ích đã nhỏ lại càng bé lắm Đấy chẳng phải là điều quan mong mọi nơi cư sĩ cổ nhiên Ninh Ba chẳng thiếu người tin Phật Nhưng dùng miệng lưỡi tươi đẹp Bóng bẩy Ngồi bút gấm thiêu Để đề xướng Pháp môn tịnh độ Trong Phật Pháp Qua những Pháp như Luân thường Xứ sự hàng ngày Hiếu Để Trung Tính Lễ Nghĩa Liêm Sĩ thì quá thật chẳng thấy được mấy ai như thế cư sĩ đã có tư cách như vậy tiếc là mấy năm qua vẫn chưa chân thật phát tâm nay đã phát tâm rồi nỡ nào để hết thầy phụ nữ suốt đời chẳng được gọi nhường sự giáo hóa của phật chẳng biết đường vượt thoát hồng liễu sanh thoát tử đấy chính là điều quan thấy mặt các đấng giáo chủ hai cõi khuyên nhắc bà vậy Lá thư số 264 Thư trả lời cư sĩ Chương Thự Tiêu Thư thứ bảy Nhận được thư Dường như bà đã biết rõ sâu xa căn bệnh Nhưng vì tập khí văn tự quá sâu Dẫu tự biết nhưng chưa thể thật sự thống thiết sửa đổi được Vậy thì suốt cuộc đời vẫn chỉ là một bậc thầy về văn chương Chứ lợi ích thật sự nơi Phật Pháp sẽ điều do tập khí ấy mà bị cách xa Vì vậy Phật Pháp xếp thế chí biện thông vào tám nàng Đáng cảnh tỉnh sâu xa lắm Bài thơ đọc bộ tông kính lục của Ngài Vĩnh Minh Thanh vần réo rắc chẳng phải là người đã có huệ căn từ kiếp trước sẽ chẳng thể làm được nhưng đấy vẫn là chứng ngài cho người tu đạo bởi lẽ những lời lẽ ấy đều do phỏng đoán suy lường mà thành chẳng thể sánh với những lời thuận miệng thốt ra của bậc thật sự đắc đạo muốn cho cư sĩ giết chết cái tâm mong ngóng làm thơ soạn văn thì đối với con người hiện thời chẳng thể không khai thị quyết liệt như vậy. Nay dựng một câu chuyện xưa để làm tấm gương tày liếp thì bậc thầy thị văn sẽ trở thành bậc long tượng gánh vác huệ mạng của Như Lai, vĩnh viễn làm bậc mẫu nghi chốn khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới mà chẳng phải dùng công. Chuyện này được ghi trong truyện Đại sư Diệu Phong thuộc bộ Phổ Đà Sơn Chí, hai bộ Thanh Lương và Nga Mi Sơn Chí cũng đều có chép vì đối với cả ba núi, đại sư đều có nhân duyên, cho nên chẳng ngại ghi chép tường tầng. Vị sư này là hạng người ít thấy trong đời mạc, được lợi ích nhờ bài thơ của Sơn Âm Vương viết lên đế giày gửi cho sư trong khi sư đang bế quan nhờ đó sư được đại triệt đại ngộ chẳng còn có chồng thi kệ nữa phụ lục truyền của đại sư diệu phong để tiện tham khảo sư diệu phong đề minh tên là phước đăng người huyện bình dương tỉnh sơn tây họ tộc là hầu duệ của tục cúc cư thời xuân thu sự sinh ra mang tướng là môi hất, răng hô, mũi hết hầu lồ, mồ côi năm bảy tuổi phải chăn dê cho người làng. Năm 12 tuổi xin xuất gia với một vị tăng ở ngôi chùa gần đấy. Do bị tăng ngược đãi, bèn trốn đến Bồ Bản đi xin ăn ở chợ. Tối ngủ ở Văn Xương Cát. Gác ấy do Sơn âm Vương say Thỉnh Ngài lãng công Chùa Vạn Cố trù ở đó Một ngày kia Sơn âm vương trông thấy Bạo với lãng công Đứa trẻ này ngũ quan điều lộ Thần trí ngưng tù Xương cứng Mai sau ắt thành bậc đại khí Hãy nhận làm đồ đề Trộn nom cho khéo Không lâu sau Đồng đất lớn Nhà cửa dân chúng đổ sạch Phước Đăng bị nhà sập đè lên nhưng chẳng bị thương gì Vương càng thấy làm lạ hơn Bèn sửa Thị nham lan nhã ở núi Trung Điều Bào Phước Đăng bế quan ở đó Để chuyên tu thiền quán Lập hàng bế quan là ba năm Bế quan chưa lâu Liền có chỗ ngộ Làm kệ trình lên vương Vương nói Đứa trẻ này kiến xứ đã như thế Nếu chẳng chiết phục Mai sau ắt sẽ phát cuồng Liền cắt lấy để chiếc giày rách Viết bài kệ rằng Đem đế giày hôi thối Gói lại gửi cho ngươi Chọn chẳng làm gì khác Chuyên ngóng mỏ làm thơ Gói lại đem gửi Phước đang nhận được bèn lễ Phật Lấy dây buộc cổ Từ đấy không nói một chữ nào nữa Bể quan ba năm hoàn mãn đến gặp vương đã thông hiệu bốn phần đầy đủ tướng đại nhân trích đục truyền đại sư diệu phong trong thanh lương sơn chí lá thư số 265 thư trả lời cư sĩ chương thự tiêu thư thứ 8 bao nhiêu kẻ thông minh trong thế gian đều bị lầm lạc bởi chi hồ giả giả suốt đời chẳng được lợi ích thật sự cư sĩ kiếp trước đã gieo huệ căn thật là khó được nhưng do đắm chi nhiều kiến đâm ra thành chứng ngài đã tin pháp môn tịnh độ sao chẳng chích lòng tu tập pháp này mà lại tu những pháp quán xoay trở lại nghe nơi tính nghe đếm hơi thở duy thức vân vân các pháp ấy đều là Pháp vốn Đại Thừa, nhưng đều thuộc về tự lực, chẳng thể sánh bằng với lợi ích của Pháp môn cậy vào Phật lực được. Nay đã phát tâm niệm Phật, hãy nên lấy tâm tương ứng với Phật, lúc sống đạt được nhất tâm bất loạn. Khi báo thân đã từng điền lên thượng phẩm cõi cực lạc, làm chí hướng, sự nghiệp chẳng cần phải cầu đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh tông môn chú trọng khai ngộ tình tâm chú trọng vạn sanh kẻ khai ngộ mà chẳng được vạn sanh trong trăm người có đến chín mươi kẻ người vạn sanh mà chẳng khai ngộ thì trong vạn người chẳng có một ai chẳng hiểu đúng nghĩa này chắc sẽ đến nỗi do cầu khai ngộ mà đắm ra chẳng chú trọng vạn sanh lầm lẫn lớn lắm nay tu pháp môn niệm phật hãy nên theo như đại thế chí bồ tát đã dạy lòng thành như con nhớ mẹ tu thực hành nhiếp tròn sáu căn tình niệm tiếp nối nếu chết sạch được cái lòng bong ngóng thì nhất tâm bất loạn niệm phật tám mùi sẽ liền có thể đạt được Niệm Phật tám mùi là vua trong các tám mùi, Đừng coi là dễ dàng Dẫu chẳng đạt được ngay Vẫn chẳng cách xa cho lắm Nhiếp tròn sáu căn Là cách niệm Phật hay nhất Lúc niệm Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm Hãy thường nên lắng tai nghe kỹ Điều này chính là gộp cả hai nghĩa Xoay cái niệm để niệm nơi tự tánh và xoay cái nghe lại để nghe đây tự tánh để cùng tu. Xoay tánh nghe chỉ thuộc về tự lực, xoay cái niệm kiếm thêm Phật lực, lợi ích lớn lắm. Tâm niệm thuộc ý, miệng niệm thuộc thiệt, tai nghe thuộc nhĩ, mí mắt rũ xuống chỉ thấy chót mũi thì hai căn nhãn và tỷ cũng được nhiếp Ngũ căn đã cùng con vào một câu Phật hiệu Lẽ đau thân căn chẳng cung kính Nghiêm túc ư Vì thế biết nhiếp tròn sáu căn Được thực hiện nơi nghe Nhiếp tròn được sáu căn Thì tâm thức ngưng lặng Chẳng trao đồng Tán loạn Nên gọi là tịnh niệm Bởi lẽ sáu căn đại nhiếp Những niệm tập vòng vân vân Ngầm tiêu Lại có thể thường giữ cho tình niệm liên tục chẳng bị gián đoạn thì sẽ liền đất niệm Phật tam mùi. Vì thế, Ngài Đại Thế Chí nói tiếp, đất tam ma địa ấy là bậc nhất. Đấy chính là giáo hóa của Đại Thế Chí Bồ Tát dành cho hết thầy chúng sanh trong chính Pháp giới. Thật sự thích hợp khắp ba căn, chỉ có lợi ích, không có tệ hại. Nếu chịu ý theo đó để tu ắt sẽ đạt được lợi ích Như quán hành, tương tự, vân vân Lá thư số 266 Thư trả lời cư sĩ Biên Vô Thư thứ nhất Thư nhận được đầy đủ Trong năm ngoái quan đã đem tình hình của Thảo Am Hoặc gọi là chùa, Quảng Tế thuộc Ngũ Đài Sơn trình lên Chủ tịch tỉnh Sơn Tây hiện thời là Triều Thứ Lũng, tên là Tại Văn. Các chùa trên núi và con cháu chùa Bích Sơn mưu mô với nhau, cũng như khu trưởng, huyện trưởng Ngũ Đài Sơn đều cùng cấu kết với bọn họ, muốn đuổi tăng nhân thuộc thọ am quảng tế xuống núi, để bọn họ, tức con cháu chùa Bích Sơn, thuận tiền uống rượu, ăn thịt chẳng bị ai thấy Do tăng chúng thuộc thọ am quảng tế Đều là những người tu trì lâu năm So sánh giữa đôi bên Chính họ tự cảm thấy rất khó nể tình Mà họ tức là con cháu chùa Bích Sơn Cũng chẳng chịu sửa đổi Đến nỗi trở thành vu bán Bảo là tăng chúng thuộc thọ am xấu xa Gấp 10 tăng chúng trong núi Do khu trưởng huyện trưởng nhận hối lộ bao che cho họ đến nỗi diêm tích sơn triều tại văn cũng tưởng là thật tình thế rất nguy ông hồ tử hốt ở trên núi cũng đành bỏ tay bèn cùng với hòa thượng quảng huệ đến gặp quan đem sự thật nói rõ từng điều quan bảo đại chúng thuộc thọ am niệm văn thù bồ tát sẽ có cảm ứng Lâm Vật thuộc sơ đài đến chùa Bảo Quốc quy y. Ông ta vốn là chủ nhiệm văn phòng xử lý thường vụ tỉnh Sơn Tây, đóng tại Kinh Đô. quan cậy ông ta đem chuyện này kể tường tận với Triệu Thứ Lũng. Trước đó, Thứ Lũng cũng cùng quan trao đổi thư từ, chữ chưa hề gặp mặt. Ông Lâm nói với ông Triệu, ông Triệu liền phái tăng tục 10 người lên núi lo liệu cho con cháu chùa Bích Sơn một vạn đồng. Trước đây đã từng cho tiền họ mấy lần, ước chừng hai ba vạn đồng. Bảo bọn họ dọn đi, tức là dời đi hơn hai mươi dặm, thì Ngũ Đài Sơn mới hoàn toàn trở thành một đạo tràng thanh tịnh. Các cư sĩ, nhiếp văn đài, vương nhất đình, quốc văn lục, vân vân ở Thượng Hải đều thấy nhau lo liệu sầu kết duyên. Trong cuốn sầu ấy đã từng nói rõ Phật học tận văn báo xã tại Thượng Hải Hả có ai chẳng biết chuyện này Ấy là vì kẻ tiểu nhân sanh lòng đố kỳ Phá hoại chuyện của người khác Hoặc tưởng sư quán Huệ đã đúc lót tiền cho bọn họ Tâm địa của kẻ viết bài báo vu không ấy cũng có thể suy ra mà biết quan chẳng những phát khởi lần này mà còn phát khởi chuyện dẹp tà giúp tránh lần trước nhằm giữ lại người phát khởi căn bản cho một đạo tràng thanh tịnh của văn thù Bồ Tát. Lòng người nguy hiểm, nguy hiểm còn hơn băng mùa xuân. Phật học tận Văn Hội thốt ra những lời lẽ ấy hoàn toàn thiểu nhân cách đáng than lắm thay sau khi thái bình ông hãy tới ngũ đài chiều bái văn thù bồ tát ở lại chùa bích sơn sẽ tự biết đời quan chẳng sai cuộc chiến ở đất hổ thượng hải tuy khốc liệt nhưng quan tròn trắng sờ chẳng những không chịu sang quý địa ngay cả linh nham sơn cũng chẳng chịu tới này sống tại chỗ thường có phi cơ bay tới hàng ngày tụng chú Đại Bi Niệm Phật, niệm Quán Âm Nếu chẳng dám ở lại chúng sang phương xa Há chẳng khiến cho kẻ khác chê cười ư quan chỉ chơi trọi một thân Đi hay ở Đều chẳng ăn nhầm gì huống chi còn có chuyện Hoàng hóa xã phải lo liệu quan tuy chẳng phải là chủ trì chùa nhưng mọi chuyện đều nhờ quan làm chủ. Chủ những đi vắng, nếu những người khác cũng đi luôn, thì công chuyện sẽ thành bộ phế, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lưu thông kinh sách có ích cho đời, cho người. Nếu đại kiếp đối đầu, mọi người đều cùng chết sạch hết, quan cũng sẽ cùng chết với họ, thì cũng là đáng phận vậy. Ngày mùng 4 tháng 8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 thẹn thay đạo nghiệp chưa thành